Vâng, xin chào quý vị các bạn ở đây với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Kinh Thành thì ờ, hôm nay chúng tôi ờ, đã mang đến các bạn sản phẩm đây là máy xe bắt đậu liên hoàn thì ờ, cũng là cho nhu cầu của hiện tại của bà con đang sử dụng những cần những máy móc để phục vụ cho nhu cầu làm đậu đấy làm đậu nành các thứ thì vui lòng đấy thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy xe bắt đậu liên hoàn này đấy máy rất là nhỏ gọn thì ngay ở bên trái đây đây là máy một kg rưỡi công suất một kg rưỡi đây có thông số kỹ thuật trên này đấy công suất này 1,5 kW này điện áp 220V đấy phong tua 2008 này máy tua nhanh đấy. máy ờ, một kỳ đây là máy một kỳ rưỡi này còn bên này là máy hai kỳ hai máy hai hai kỳ hai nó sẽ cao hơn và sử dụng công ờ, motor là 2,2 kW này đấy vẫn điện lên 220V Đấy. vòng tua nó vẫn là vòng tua 2 2009 vòng tua tua nhanh đấy thì à, đây sau đây tôi sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm thì à, chúng ta sẽ đi lần lượt đến à, đến máy là một kỳ rưỡi này thì đầu tiên phếu nó hơi khác biệt đây phếu nhựa đấy. nhựa này thì rất là bền đấy bà con không yên tâm cái vấn đề nó bị vỡ hay bị nứt Đấy, rất là bền luôn nó có một gen vặn ở trên này chúng ta dễ tháo ra để vệ sinh cũng như lắp đặt Đấy. thì uh, máy có những uh, bộ phận ờ, cơ bản như là đầu tiên là motor này là motor một kỳ rưỡi nó sẽ là nằm trong cái ốp inox như này này nó sử dụng điện 220V chân đề đó là bằng gang này <coughs> thì ở dưới này sẽ có những cái uh, tấm lót cao su để tăng độ bám vào nền cũng như là tăng độ chắc chắn một quá chúng ta sử dụng máy Đấy. thì ở trên này là cái buồng buồng buồng xoay buồng nghiền của nó Đấy, hai bên sẽ có hai khóa đai như này Đấy. hai khóa đai ở trước đây là đầu ra của nó đầu ra nước này còn ở sau này là phần bã bã sẽ bắn ra ngoài này Đấy, sẽ có tấm inox đỡ như này Đấy. thì trên máy sẽ có ờ, chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng như là đây là vòng quay của máy này chiều quay này đấy còn đây là cái hướng điều chỉnh máy này chúng ta muốn thô thì bạn sang bên trái còn mịn thì bạn sang bên phải đấy có chiều hướng này đây chúng ta vặn theo cái cổ này, này. Đấy. tất nhiên là máy khi chúng ta nhận máy là máy mới nên ờ, cái quá trình chúng ta sử dụng mà ban đầu nó sẽ hơi hơi hơi zip một tí thì chúng ta sẽ điều chỉnh hơi hơi nặng tay một tí là được đấy đây phải ra thì à, sau đây à, tôi sẽ mở ra để các bạn à, xem chi tiết ở trong máy luôn này đây thì có hai quạt đai này đấy mình nó gần bảy lên thôi hai bên đấy xong nhắc ra đấy thì uh, hoạt động của máy đây là vòng kiểu vòng tua ly tâm đấy, ở trên nó hai hai mặt đá như này đây là mặt đá trên này đấy, đây là mặt đá trên thì chúng ta sẽ ép vào đây có lò xo trên này đây, còn đây là mặt đá dưới và lưới lọc đấy, lưới lọc sẽ hình nón như này đá nằm ở giữa sẽ đi thẳng vào trục của motor dưới luôn đấy, khóa con ốc 14 như này khi máy quay nó sẽ chạy vòng quay như thế này đấy, và đá sẽ có chức năng nghiền nguyên liệu như mình chúng ta đậu và từ ngâm rồi nó sẽ nghiền qua đây Đấy, nước nó sẽ chảy xuống dưới thấm qua cái lưới lọc này bá sẽ được cản lại và trong quá trình vắt ly tâm nó sẽ được vuốt lên Đấy, vuốt cao lên và ra ngay hướng ra đầu này những cái cánh gạt như này này Đấy, nó sẽ gạt cái bã ra bay ra ngoài đấy, đấy là máy một kg rưỡi còn đây thì chúng ta sẽ tiến sang máy 2 kg 2 thì máy 2 kỳ 2 nó sẽ cao hơn máy kia rưỡi một chút và phếu nó là phếu bằng inox luôn đấy phếu bằng inox cổ thì vẫn là bằng cổ nhựa và có gen vặn như máy một kỳ rưỡi đấy vâng thì trên này cũng là thông số như là vòng quay chiều quay này rồi chiều điều chỉnh thô và mịn đấy thì à, máy 2 kỳ 2 nó khác với máy kg rưỡi là cái khóa đai hai bên này mà xong khóa vặn như này không phải là khóa, đai nữa còn chân đế sẽ càng cao hơn và dưới cũng có lớp, lớp cao su để tăng độ bám cũng như là đầm máy hơn trong quá trình tôi sử dụng nó không bị rung lắc quá nhiều motor vẫn là được bọc xong cái phần ốp inox như này siêu điện 220V đây là đầu ra đấy còn đây là đầu bã ra nó này nó bằng bã ra đây luôn đấy máy thì rất là đẹp cái bộ phận uh, buồng sẽ là bằng gang đấy đây thì uh, trên thùng máy cũng có ghi thông số của nó đây là máy 292 này 220V đấy năng suất là 60 80 kg một giờ còn đây là máy một thùng máy một kg rưỡi thì là năng suất của nó là 55 đến 65 kg một giờ đấy đây là thông số kỹ thuật của nó Đấy thì à, sau đây tôi sẽ à, mở ra phần máy 2 kỳ 2 cho các bạn cùng xem luôn thì à, cấu tạo các thứ cùng hai máy đều như nhau Đấy, nó chỉ có thay đổi công suất của motor còn phần mặt đá như là phần lưới lọc thì đều một cỡ Đấy. Đây, chúng ta nhắc ra Đấy thì ở trên và dưới đều có hai mặt đài như này Đấy. và nguyên liệu đậu cũng như thế nó nghiền ở hai mặt đá ép sát vào nhau nó nghiền đậu nghiền đậu chúng ta Đấy, phần nước nó sẽ được chảy qua phần lưới lọc này và chảy ra ngoài Đấy. còn phần bã nó sẽ được cản lưới lọc nó cản lại và trong quá trình nó vắt ly tâm nó vuốt lên Đấy. hình nón Đấy, vuốt lên bã sẽ bay ra ngoài Đấy, cả hai máy hoạt động đều như nhau đấy thì à, sau đây tôi sẽ để như thế này tôi cắm máy lên cho các bạn à, kiểm tra máy luôn đấy thì đây chúng tôi là có sắm điện 220V này đây là mà cắm máy một kỳ rưỡi rất là êm chất máy à, không hề rung luôn đặt nền đất bạch khoa còn đây là với cái này à, cặp máy 292 này Đấy. góc luôn rất là êm Đấy. thì trên đây là chi tiết sản phẩm hai máy xay bắt đậu liên hoàn loại motor một kỳ rưỡi và loại motor 2 kỳ 2 thì à, bà con có nhu cầu mua máy xe bắt động liên hoàn thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường cổ đến Na xóm bảng xã xã Tây Hiệp Thanh Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình thì, à, tiếp theo là phần à, báo giá sản phẩm thì à, như cái dòng máy một kỳ rưỡi này thì hiện tại bên điện máy Cường Linh chúng tôi đang phân phối là giá của nó là 3 triệu 800 nghìn còn hai đây là máy 2 kỳ 2 thì nó sẽ có giá là 4 triệu 200 nghìn đấy thì bà con có nhu cầu thì vui lòng liên hệ điểm máy cường linh để biết tiên cái sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều